Thưa quý vị và các bạn, ở miền Bắc, khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay và ngày mai tiếp tục chịu tác động của gió Đông Nam ẩm. Vì thế buổi sáng trời nhiều mây, mưa nhỏ mưa phùn và cả sương mù trộn lẫn tiếp tục xuất hiện. Đến trưa chiều thì mưa giảm, sương tan và trời chuyển khô ráo hơn. Một số nơi ở vùng núi thì có thể hứng nắng nhẹ, nên nhiệt độ trong ngày sẽ tăng lên mức từ 25 đến 28 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn ở các tỉnh thành phố khu vực phía Tây Bắc Bộ, ngày trời ít mây, nắng mạnh từ sớm, nền nhiệt cao nhất ở khu vực này phổ biến từ 30 đến 33 độ. Sau đó từ khoảng đêm 14 tháng 4 và ngày 15 tháng 4, một đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta, nén và để rãnh áp thấp sẽ gây ra mưa rông diện rộng cho miền Bắc, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nền nhiệt giảm 2 đến 3 độ so với ngày trước đó. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh này chỉ tác động đến thời tiết miền Bắc trong khoảng 2 ngày. Sau đó, từ ngày 17 tháng 4, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, nền nhiệt bắt đầu tăng mạnh trở lại. Ở miền Trung trong ngày hôm nay, vùng áp thấp phía Tây phát triển giúp cho khu vực Thừa Thiên Huế chuyển nắng trở lại. Nền nhiệt cao nhất trưa chiều ở khu vực này duy trì trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Trong khi đó, ở khu vực các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trời nắng sớm, nhiệt độ cao 32 đến 34 độ. Dự báo cũng từ đêm ngày 14 và ngày 15, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ đón một đợt mưa rào và rông rải rác, trong đó mưa to tập trung ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên thời tiết lại khá ổn định với trạng thái tạnh giáo có nắng từ sáng đến chiều. Trong đó thì các tỉnh Nam Bộ vẫn xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt là từ 33 đến 36 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Cảnh báo nắng nóng ở Nam Bộ sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng 4. Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 4, do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo, khu vực có thể xảy ra mưa rào và rông rải rác về chiều tối, ngày có nắng gián đoạn, nền nhiệt giảm nhẹ. Còn ở Tây Nguyên nhiệt độ là 31 đến 34 độ,